Nikkei Asia trích lời một quản lý trong ngành thép Việt Nam, nói rằng tình trạng hiện đã chạm đến mức thấp nhất và vẫn còn trong tình trạng này cho đến khi có thể hồi phục lại vào khoảng giữa năm 2023. Hình ảnh bài viết trên trang Nikkei Asia. Báo chí trong nước cho biết doanh thu thép của ba nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam là Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim đã giảm 25% từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái do giảm cả về giá, và giảm về sản lượng. Hòa Phát báo cáo lỗ ròng khoảng 76 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022. Mức lỗ lớn nhất của hãng kể từ giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2008 khi châu Á đang có khủng hoảng tài chính. Tỷ lệ hoạt động tại các nhà sản xuất sử dụng lò điện ở miền Nam bắt đầu giảm vào khoảng tháng 9 năm 2022. Nhiều nhà máy trong số này được cho là hoạt động dưới 50% công suất một số đang trong tình trạng hư hỏng, nhân viên bị sa thải. Hòa Phát đã tạm dừng sản xuất kim loại nóng tại hai trong số 4 lò đang hoạt động tại nhà máy thép hàng đầu Dung Quốc, Quảng Ngãi kể từ tháng 11 năm 2022. Công ty cũng tạm dừng khai thác tại một lò cao ở tỉnh Hải Dương. Hình ảnh ông Nguyễn Việt Thắng, tổng giám đốc công ty Hòa Phát. Do đó, 3 trong số 7 lò cao của nhà sản xuất hiện không còn sản xuất thép Lò cao được thiết kế để chạy hết công suất 24 trên 7. Việc tạm dừng hoạt động có thể làm hỏng chúng và việc đưa một lò không hoạt động trở lại hoạt động thường mất thời gian. Một lãnh đạo công ty cho biết Hòa Phát đã quyết định cầm máu dù đã cắt giảm rất nhiều chi phí hoạt động. Theo nguồn tin riêng của Thời báo chấm D, nhiều công nhân của Hòa Phát và các nhà thầu phụ tại Trung Quốc đã bị nợ lương từ khoảng tháng 7 năm 2022 đến nay vẫn chưa được thanh toán. Rất nhiều công nhân hiện đang cực kỳ khó khăn, không có nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Vào thời điểm tháng 7 năm 2022, Hòa Phát công bố với công nhân vì chiến tranh Ukraine nên họ không thể thu hồi vốn, do đó không có tiền để trả công nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh chống tham nhũng, tập trung vào các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường tài chính và liên quan đến ngành bất động sản. Đầu năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch công ty bất động sản và giải trí FLC Group, bị bắt vì nghi ngờ thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó không lâu, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh, đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và thả nổi giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam của ba công ty trực thuộc tập đoàn. Vào tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập Kim, chủ tịch tập đoàn công ty phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát Group Holdings, bị bắt giam cùng với ba giám đốc điều hành khác của công ty hình ảnh ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Tất cả những điều này đã góp phần vào sự suy thoái thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản ở Trung Quốc chậm lại cũng được đánh giá là gây ảnh hưởng tới thị trường bất động sản ở Việt Nam. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất nhiều thép nhất trong khối ASEAN. Nhu cầu về thép chậm lại được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế chung của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay khá bi đát Thị trường tài chính, bất động sản bất ổn kéo theo sự suy thoái của nhiều ngành liên quan như thép, vật liệu xây dựng, xây dựng và thiết kế. Bất ổn của hệ thống ngân hàng vẫn chưa được giải quyết một cách ổn thỏa. Cách bơm tiền để cứu nguy cho ngân hàng là một cách không bền vững. Niềm tin trên thị trường tài chính khó mà khôi phục trong thời gian ngắn. Đất nước bất ổn, đời sống nhân dân bế tắc,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 vốn buộc phải từ chức do có các cáo buộc vợ và người thân của ông dính đến vụ tham nhũng nổi cộm, đã khởi động những vòng đua tranh chính trị mới khi đảng Cộng sản cân nhắc xem xét ai sẽ trở thành chủ tịch nước tiếp theo. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISIS, Yusuf Ishak, phát biểu trong chương trình Asia Tonight của kênh CAN cho biết Tôi nghĩ lý do chính là vợ và một số người nhà của ông Phúc bị cáo buộc dính đến một số vụ án tham nhũng. Trong các thông báo chính thức, đảng không đề cập đến những chuyện tham nhũng này vì tôi nghĩ họ muốn giữ thể diện cho ông Phúc và cũng để bảo vệ tiếng thơm và hình ảnh của đảng trước công chúng, ông Hiệp cho biết. Họ không muốn người dân tin hoặc nghĩ rằng ngay cả những nhà lãnh đạo cao nhất của đảng cũng tham nhũng. Hình ảnh bài viết trên trang VOA, chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra được 10 năm. Nhiều vụ án lớn đã bị phanh phui, nhưng sự chú ý của dư luận đã tập trung nhiều hơn vào nạn tham nhũng trong đại dịch kể từ năm ngoái. Đó là do vụ bê bối Việt Á và chuyến bay giải cứu đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân trong đại dịch khiến công chúng phẫn nộ. Bình luận về vấn đề này, VOA dẫn lời giáo sư Carly Taylor nói với CAN, vụ tham nhũng Covid thực sự quá đáng giận, nó ảnh hưởng đến người dân, những người thực sự bị sốc và phẫn nộ khi biết rằng các quan chức trục lợi trên chính nỗi khổ của người dân. Trước đây, chính quyền Việt Nam truy lùng những người phạm tội tham nhũng. Giờ đây họ mở rộng tới những người tiếp tay hoặc khuyến khích tham nhũng. Và những mạng lưới này đang bị phanh phui, ông thầy giờ nói. Giáo sư thầy giờ là giáo sư danh dự từ trường khoa học, xã hội và nhân văn thuộc Đại học New South Wales, Úc. VOA dẫn tiếp lời tiến sĩ Hiệp nói, Đảng đang nghĩ cách chống tham nhũng hiệu quả hơn. Một trong những cách làm là bắt các quan chức phải chịu hậu quả không chỉ về việc họ làm, mà cả những gì người thân và thuộc cấp của họ làm. Ông Nguyễn Xuân Phúc được xem là một nhà lãnh đạo gần phương Tây, có công giúp nền kinh tế đất nước tăng trưởng tốt và giúp giảm những món nợ công khủng do người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng để lại. Trong nhiệm kỳ ông làm thủ tướng, Việt Nam đã có tăng trưởng kinh tế trung bình 6% một năm và ký được một số thỏa thuận thương mại tự do cho Việt Nam. Ông được nhiều người ghi nhận là đã đẩy nhanh các cải cách có lợi cho doanh nghiệp. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam Các cuộc thanh trừng mới đây của đảng đã để lại những chiếc ghế trống trong Trung ương đảng và Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của Việt Nam. Có những lo ngại về những người kế nhiệm vì họ thiếu kinh nghiệm và không có những mối quan hệ ngoại giao tốt. Có nhiều quan điểm trái ngược về việc liệu môi trường chính trị bất ổn ở Việt Nam có làm cho các nhà đầu tư nước ngoài e ngại và gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế hay không. VOA dẫn lời tiến sĩ Hiệp cho rằng, cho đến nay chính quyền Việt Nam đã làm việc này một cách có tính toán và có phối hợp để kiểm soát các tác động. Có những vấn đề trước mắt nhưng họ có thể phải trả cái giá ngắn hạn này để đạt được mục tiêu về lâu dài. Đó là kiểm soát tham nhũng và cải thiện tính minh bạch trong chính phủ và cả trên thị trường.